Chào tất cả các bạn, hôm nay Tìm Chu.vn sẽ quay trở lại với các bạn với bài 3 của quyển giáo trình Hán ngữ 1 Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần viết chữ Các bạn sẽ viết cùng mình Từ thứ nhất đó là số 6 Và bạn viết là như sau Đầu tiên bạn sẽ có một nét chấm kéo ngang Ở dưới nét phẩy nét mát Cái này bạn đọc là gì? Liệu âm vâng, viết là lượng Tức là số mấy? Số 6 Thì ờ, cái phần phía trên bạn có cái bộ này người ta gọi là bộ chấm đầu chấm đầu hay còn gọi là bộ đầu và bên dưới lại có bộ gì bộ bát bát hay còn gọi là số 8 tiếng Trung đọc là gì ba cái này có nghĩa là số 8 người Trung Quốc thích số 8 bởi đọc trạch là pha là phát phát tài phát lộc và người ta cũng thích luôn cả số 6 bởi vì đọc trạch ra là lũ là lộc thì ở trên là có bộ chấm đầu này ở dưới bộ bát đúng không thế là xong là xong rồi số 6 và thậm chí chúng ta vừa học được luôn cả số số 8 bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thêm một à, số nữa ở đây ta có số 7 số 7 các bạn làm như sau nhất phẩy sau đó chữ L hất lên cái này bạn đọc là chi và việt là thất à, và nghĩa của nó là số số 7 các bạn có thấy giống số 7 Việt Nam ta lộn ngược không? Này, để mà biết được số 7 Trung Quốc thì ta làm như sau nét thế này đầu tiên là ta có nét gì nét phẩy sau đó thì các bạn có bộ gì bộ ất ất nó có nhiều biến thể nhé ngày hôm nay mình chỉ cho bạn một biến thể thôi để mà nhớ số 7 thì bạn nói nhé số 7 Trung Quốc chính là số 7 Việt Nam lộn ngược à, thế là, là xong tiếp theo ta có một cái số nữa và các bạn viết nhé trái trước phải sau và cái này người ta đọc là gì chiều triệu âm nguyệt là chữ tử có nghĩa là số mấy số 9 trái trước phải sau thế tại sao người Trung Quốc lại xích số 9 bởi vì à, cái nó phát âm giống hệt với cái từ là mãi mãi và tiếng Trung người ta đọc là chiều trắng chiều lâu trắng chiều là lâu dài đấy đúng không? đấy là lý do tại sao người ta thích số 9 bây giờ chúng mình sẽ đi tiếp sang một từ khác đó là từ mính thiên mính thiên có nghĩa là ngày mai thì đầu tiên bạn viết như sau đầu tiên bạn viết vụ nhật nhé À, nhật là mặt trời này sau đó bạn viết bộ gì bộ nguyệt là mặt trăng cái này bạn đọc là mí ở nguyệt nó gọi là chữ minh nhé nhật có nghĩa là gì nhật là mặt trời hoặc là ngày. thế còn nguyệt nguyệt là mặt trăng nguyệt bạn có thể viết kiểu khả thư như này hoặc nếu các bạn viết hành thư các bạn có thể viết như này vẫn bên ngoài vẫn dương thế trong gạch giống như chữ z là xong ok chữ mính thiên vậy chữ thiên thì viết thế nào trên trước dưới sau trái trước phải sau cái này bạn đọc là thiên nói viết là chữ, chữ thiên ở đây có mặt trời và mặt trăng tất nhiên là rất sáng thông minh đúng không ừ. hoặc là sáng rõ thì cũng là chữ minh này mính thiên triện tức là ngày mai gặp lại chữ triện thì gọi viết bộ kiến cái này người ta gọi là chữ kiến kiến tức là gì kiến diện thì cái bộ đầu tiên của nó bộ này người ta bộ quinh quinh nó có thể như thế này hoặc nó là như thế này quinh tức là biên giới tiếp theo bạn có cái chữ này là bộ nhi nhi tức là đứa trẻ và tiếng trung người ta đọc là gì là ở là nhi là đứa trẻ thì một cái ông đội mũ hoặc trẻ con đội mũ hai chân bước chạy chạy lại là đi gặp ai họ cái từ chen chen chúng ta cũng dùng chữ chen này và đây ta có từ mính thiên chen nín đi anh chị ạ, tức là ngày mai lại làm ờ, bây giờ mình hướng dẫn các bạn tiếp thêm một cái từ nữa đó là cái bộ thổ bộ thổ thì các bạn viết như sau đầu tiên thì bạn viết như thế này như thế này là bộ thổ và tiếng trung người ta là gì là thủ thủ là thổ đất thế một cái chữ khai triển từ nó ra trên có bộ thổ dưới bộ tư thì bạn đọc là chữ truy tiếng việt gọi là chữ khứ khứ tức là gì quá khứ trên thổ thổ này và dưới bạn có bộ gì bộ tư tức là riêng tư tất cả những gì đã đi qua là quá khứ trị có nghĩa là đi chúng ta có một cái từ khác đó là chữ tơ chữ tơ là chữ bộ bạch đằng sau là thưởng và đọc cái này gọi là tơ việt nam mà mình hiểu nôm na là chữ của bạch các bạn biết như sao bạch là màu gì màu trắng đằng sau bộ thược thược có nghĩa là gì thược là cái thìa chữ tơ này người ta gọi là trợ từ kết cấu thì à, thường chữ tơ này sẽ xuất hiện ở trong cái kết cấu định ngữ cái thằng nào đứng trước tơ ấy, thằng đấy là định ngữ thằng nào đứng sau tơ ấy, thằng đấy là danh từ trung tâm định ngữ có hai tác dụng một nói rõ hai hạn chế nói rõ và hạn chế cho danh từ trung tâm ta ví dụ luôn nhé thử một cái này nỉ đợi xin nỉ này chấm nước Việt Nam nhá nỉ tờ xin tức là thư của bạn thế cái từ xin này đằng trước là bộ gì bộ nhấn nhấn đứng kế đến là bộ này người ta chữ ngôn nhá à, chữ ngôn phân tích nghĩa là chấm đầu kỹ nữa là chấm đầu nhị khẩu thế còn bộ ngôn ngày xưa thì người ta biết thế này có mỗi thế này cái này gọi là bộ ngôn này còn đây là chữ ngôn này à, thế thì thế nào là một cái cấu định ngữ quan gì đây chữ tơ người ta gọi trợ từ cái cấu trợ từ cái cấu là để chúng ta phát hiện đấy là cái cấu định ngữ cậu nào đứng trước tơ cậu đấy là định ngữ cậu nào đứng sau tơ là danh từ trung tâm định ngữ có mấy tác dụng có hai tác dụng một nói rõ hai hạn chế nói rõ hạn chế cho ai cho danh từ trung tâm khi bắt gặp cái cấu chữ tơ chúng ta dịch kiểu gì dịch sau chữ tơ lên thư của bản đó thế là chúng ta đã hiểu về kết cấu định ngữ và cách sử dụng của chữ tơ cách dịch chữ tơ làm sao à, vừa rồi thì ta vừa học một cái kết cấu mà có liên quan đến chữ tơ đúng không nì đã xin vậy chúng ta phân tích kỹ chữ xin như một chút thì đầu tiên bạn có cái bộ này là bộ nhân nhân đứng sau đó là bộ gì bộ ngôn cái này bạn đọc là xin âm à, là chữ tín giữ chữ tín hơn giữ vàng chính là chữ tín này nhá thì đằng trước bộ nhân đứng đây bộ này là bộ nhân nhân đứng tức là gì con người nhân đứng đằng sau là chữ gì chữ ngôn ngôn từ ngôn từ mà người ta viết ra người ta viết ra ngôn từ tức là cái đấy là bức thư xin có nghĩa là bức thư giữ chữ tín hơn giữ vàng thì là sao em đã hứa với anh một lời em viết ra cho anh một bức thư là ngày nay giờ này em giảm tiền anh đúng giờ đó em giảm thì đó là em giữ chữ tín nào thì ở ờ, bảo tín minh châu đấy thì người ta hay gọi là giữ chữ tín giữ vàng chính là chữ tín này nhá thư của bạn nói nào nỉ đờ xin đúng không thư của bạn bây giờ các bạn đi tiếp ta có một từ nữa đó là từ chỉ trị là mời vào chữ chỉnh của bạn là như sau bộ ngôn đằng sau chữ thanh như này thì ta gọi là chữ chỉ chỉnh có nghĩa là gì ạ còn vâng, có việc là chữ thỉnh thỉnh là gì ạ thỉnh cầu xin xỏ đằng trước bạn có bộ gì bộ ngôn này ngôn tức là ngôn từ chữ thanh là nhất thổ nguyệt gọi chữ thanh thanh tức là dòng nước màu xanh đây là điển hình của chữ hán hiện đại thành phần thứ nhất là chỉ về ngôn ngữ thành phần thứ hai là chỉ về âm thanh chim chín chỉ chi à, mời thì phải dùng gì dùng ngôn ngữ đúng không chữ chi các bạn làm như sau bộ tỉnh ở bên ngoài với số 3 vẩy sang phát sang cả cái này đọc là chim ở ờ, việt là chữ tiến ấy bạn nào tên là tiến cũng sử dụng chữ tiến này thì cái bộ bên trong bạn có bộ này bộ gì tỉnh có nghĩa là gì? tỉnh có nghĩa là cái giếng thế bên ngoài chấm cái viết số 2 vẩy sang là bộ gì bộ xước hay còn bộ quay xước tức là bước chân đi chỉnh trị có nghĩa là mời vào tiếp theo ta có từ xiết là xiết là cảm ơn thì bạn viết như nào ngôn này thân này thốn này khởi nguyện nó có nghĩa là gì là tạ tạ tức là gì cảm ơn đấy thì cảm ơn thì bạn phải dùng gì đấy dùng ngôn từ đúng không có bộ ngôn tiếp theo bạn phải làm thế nào làm thế nào gập cái thân xuống cái chữ này người ta gọi chữ điện chữ thân thân tức là thân thể thì đầu được ba sân sườn áo bát ngang người ta gọi chữ thân thế còn một bộ cuối cùng đó là bộ gì bộ thốn thốn là một đơn vị đo lường của trung quốc hay còn gọi là tất đấy tất đất tất vàng đấy à, thì cũng chính là cái độ thốn này à. để cảm ơn ta dùng ngôn từ ta gập cái thân xuống đứng cách xa một thốn đấy là mình cảm ơn người ta xiên xịn là cảm ơn và các bạn lưu ý đây là cách nhớ của riêng cá nhân mình nó có thể không giống so với văn cổ hoặc là à, cách nhớ của những người khác bởi vì đây là một cái sáng tạo riêng của mình có thể nó hay nó dở nhưng nó độc đáo là riêng của mình Đấy. và nếu mà các bạn muốn có đầy đủ cái hệ thống 1.500 chữ theo cái phương án nhớ các qua các câu chuyện qua các bộ thủ như này thì các bạn sẽ mua cái chương trình học tiếng Trung online 1.500 chữ của mình là sao nó có đủ từ Hán 1 đến Hán 4 luôn 1.500 chữ và bây giờ chúng ta còn à, sót lại hai chữ uh, yến khám là ngân hàng và hiếu trí về chúng ta sẽ cùng viết với nhau nhé bây giờ chúng ta sẽ đi sang từ yến khám là ngân hàng thì cái từ đầu tiên ấy, cái bộ đầu tiên các bạn quan tâm bộ này người ta gọi là bộ à, kim đằng sau bạn có bộ gì bộ này bộ cấn cái này bạn đọc là ý nhé à, nó là chữ ngân à, ngân kim tức là gì kim tức là vàng à. thế còn cấn là một nửa của chữ khẩn bộ cấn hay còn gọi là quẻ cấn quẻ bói của người Trung Quốc ngân hàng thì làm sao ngân hàng có rất nhiều đây một nửa chữ khẩn là rất ngân hàng có rất nhiều diện nhiều vàng kim tức là vàng chúng ta đi tiếp từ kháng chim trích và đậu cành tre nhất đinh cái này bạn đọc là gì Khám, à, người gọi là chữ gì chữ hàn chim trích và đậu cành tre thì người ta gọi bộ này bộ nhân nhân cách bộ này gọi bộ nhân cách bộ nhân cách kế đến là bộ gì bộ nhất nhất là số mấy nhất là số 1 và đinh tức là gì đinh tức là cây cây đinh vừa rồi ta có từ yến kháng tôi đi ngân hàng thì bạn nói là ủa chỉ yến kháng bạn đi ngân hàng không nỉ chỉ yến kháng mà bạn viết cả câu luôn ra cho nhớ nỉ này chỉ yến kháng mà nỉ chỉ yến kháng mà chữ mang là chữ không đúng không hỏi thì phải mở mồm ra hỏi hỏi cỡ ngựa đi hỏi nếu đi bạn bảo là chị còn nếu không đi bạn nói sao cú chị là gì không đi chữ cuối cùng trong bài ngày hôm nay đó là từ yếu trí yếu trí các bạn sẽ viết như sau đầu tiên thì là bạn viết bộ do do này có nghĩa là tự do đằng sau là bộ liễu cái này bạn đọc là yếu âm ở việt là chữ bưu nhé bưu điện ấy thì đằng trước bạn có bộ do tức là gì tự do bộ liễu là cây liễu leo bên leo bên hồ thế còn chữ trí viết thế nào bộ thi bộ bao và bộ khẩu bạn đọc nó là trí ở việt là chữ cục bưu cục bưu điện thi này có nghĩa là gì thi thể của con người thẳng đỗ ra sau đó bạn có bộ gì bộ ất lại có một biến thể là bộ ất ở bên trong bạn có bộ gì khẩu khẩu là cái gì cái mồm yếu trí là bưu điện tôi không biết bưu điện thì bạn nói nào của bú trì yếu trí của này bú trì là không không đi yếu trí của bú trì yếu trí tối không đi bưu điện trên đây tìm chung vn vừa hướng dẫn cho bạn rất điểm bài 3 của giáo trình Hán ngữ tập 1 à, Việc của các bạn về nhà Bạn à, đầu tiên là xem cái phần viết chữ vừa rồi này Sau đó xem tiếp cái phần à, từ hướng dẫn các bài tập này, bài khóa, cách đọc làm sao này Sau đó các bạn làm gì? Các bạn viết cái nội dung bài khóa của bài 3 ra Chụp ảnh, up lên trên nhóm học tiếng online Cái phần viết chữ à, tức là cái phần bài khóa thì cũng ngoài việc viết chữ đấy bạn lại phải đọc lên up thẳng lên Facebook luôn để tôi chữa các lỗi sai và chính điểm của bạn bài tập làm cho xong thông qua những việc đó bạn sẽ nắm chắc từng bài từng bài một chúng ta giải quyết từng bài một cho đến hết quyển hàng ngữ 4 là đã thi AK4 rồi. Tiếng Trung trường VN chúc bạn học tiếng Trung thành công. Chào tất cả bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với bài 3 của giáo trình Hán ngữ 1 Bước 1 các bạn sẽ dở phần à, phát âm và đọc của mình Chữ Di thẳng lưỡi không một hơi đọc giống chưa nhẹ Đây là âm mặt lưỡi, luồng hơi đẩy ra nhẹ nhàng Các bạn cùng tập Chi, chí, chỉ, chi Chữ Quy các bạn thẳng lưỡi bật hơi Đọc giống chưa nặng Đây cũng là âm mặt lưỡi nhưng mà luồng hơi bật ra rất mạnh Chi, chí, chỉ, chi tích xì các bạn đọc giống như việt tiếng việt mình xi xí xì xì bây giờ chúng ta sang vật vận mẫu y ya ye yao yo yen in yang in yung chúng ta sẽ đi tiếp uy yue yuen yun tiếp theo các bạn chuyển sang bảng ghép bên dưới chữ di thẳng lưỡi không một hơi trở nhẹ chi chia chia treo chiêu chen chin chang chinh chung chữ quy thẳng lợi bất hơi trở nặng chi chia chia treo chiêu chen chin chang chinh chung x gì dụng việt nam si xia xia xeo siêu xen xin xeng sinh chung chữ bờ các bạn đọc thành chữ p pi pia peo pen pin ping chữ p bật hơi pi pia peo pen pin ping M giữ nguyên Mi, Mia, Meo, Men, Min, Minh Chữ giờ các bạn đọc thành chữ tờ Ti, Tia, Teo, Tiêu, Ten, Tinh Chữ tờ các bạn đọc thành chữ thờ Thi, Thia, Theo, Then, Thinh N giữ nguyên Ni, Nia, Neo, Niêu, Nen, Nin, Neng, Ninh L giữ nguyên Li, Le, Lia, Leo, Liêu, Len, Lin, Leng, Linh Y dài Ya, Ye, Yao, Yêu yen in yang in yung chúng ta sang bảng ghép kế tiếp u có cái dâu trên đầu bạn đọc là uy nui nê lui lê chữ di đọc giống chữ nhẹ truy chuê chen chuyên chữ quy bật mạnh truy chuê chen chun tích gì giống việt nam suy xuê xoen xuyên y dài uy yuê yuen yun bước kế tiếp chúng ta quay về phần từ mới chỉnh chỉnh 的信谢谢去银行邮局明天见见六七九chúng ta đi tiếp các bạn quay về phần bài khóa chỉnh chỉnh có nghĩa là mời vào nì đờ xin bạn có thư xìa xìa cảm ơn bú xìa không có gì nì truy yến kháng má bạn đi ngân hàng không bú truy không đi truy yếu truy đi bưu điện miếng thiên chuyện ngày mai gặp Mính thiên triển Chúng ta quay lại phần từ mới Chỉnh là mời, mời bao Chỉnh chỉnh Nì tờ xin, bạn có thư Xìa xịa, cảm ơn Ú xịa, không có gì Ủa truy yến hàng, tôi đi ngân hàng Nì truy yếu trí mà Bạn đi bưu điện không? Mính thiên triển Là ngày mai gặp Liệu cơ đấn 6 người Chi cơ lão sư 7 ông thầy giáo Chiều cơ xuế sân 9 cậu học sinh Bước kế tiếp các bạn sẽ chuyển sang phần luyện về à, biến điệu của pu bình thường pu nó đọc là pu nhưng pu sẽ đọc là pú khi từ kế tiếp kết thúc bằng dấu huyền pu khưa pu nám không uống không khó pu hảo không tốt pú truy không đi pu cao không cao pu lái không đến pu xẻo không nhỏ bé pú xịa không có gì các bạn sang phần luyện tập về thành điệu chữ quy đọc giống chuyện nặng chinh chính chỉnh chỉnh chỉnh chỉnh có nghĩa là mời chín chín chín chín chín có nghĩa là vào xin xín xỉn xin xin có nghĩa là bức thư xia xía xỉa xịa xia xịa có nghĩa là cảm ơn chi chí chỉ chỉ chỉ chỉ có nghĩa là mấy xia xía xỉa xịa xịa xia là hạ tức là bên dưới xeo xéo xẻo xẻo xẻo xẻo là bé nhỏ liêu liếu liều liêu liêu là số 6 chi chí chỉ trị chi chi là số 7 chiêu chiếu chiều chiều chiều là số 9 người Trung Quốc rất thích số 9 bởi vì nó phát âm cùng với cái từ là cửu vĩnh cửu mãi mãi minh mính mình mình mính mính là minh là sáng rõ thiên thiền thiền thiền thiên thiên này là thiên là trời chồng oánh mình chạy đầu ngó mình kêu thiên à và trời ơi sinh ngày nó oánh mới ngủ hàng xóm mỗi lần chúng ta đi tiếp chén chén chén chén chen chen này là có nghĩa là kiến diện là gặp gỡ pu bình thường đọc là pu pu được đọc là pú khi từ kế tiếp kết thúc bằng dấu dấu huyền bắt đầu luôn pu khương pu máng pu hảo pú dạo pu khương là không uống pu máng là không bận pu hảo là không tốt pú dạo là không muốn pu thiên không nghe pu nấng không thể pu tủng không hiểu pú khạn không xem pu pan không làm pu thiến không điền pu chẻng không giảng pú nẹt không đọc xin không mới. Pù xính không được. Pù chỉnh không được. Không mời. Pú chỉnh không vào. Chi chi si truy truy suy. Chien chien sen chiang chiang sang. Chin chin xin chinh chinh sinh. Chien chuyện chen chuyển xẻn xuyển. Chin chuyên chín chuyến xin xuyên. 举举气，去唏嘘；家下清心，讲强教，效求修戒；戒戒写小，小小静静；气气取其修，细修理；举行矩行需要需要努力，履历履行女性。 今天、明天、今年、明年、东边、西边、前边、后边、全diện、全面、xin sen, xin nén. Nhận biết ta đọc chữ Hán, phần này các bạn tự làm. Nếu mà không đọc được thì kiểm tra phần từ, từ mới. Sau đó nếu phần ờ, các bạn mới bắt đầu kiểm tra với đáp án của mình xem đúng sai như thế nào. Chỉnh chỉnh mời vào, xìa xịa cảm ơn, yến hãng ngân hàng, yếu trí bưu điện mình thiên ngày mai chẹn gặp xịt bức thư Chú ý nước hàng đi ngân hàng Chú ý yếu chú ý đi bưu điện mình thiên chẹn ngày mai gặp Nì tờ xin bạn có thư Xìa xìa nì cảm ơn bạn Bú xịa không có gì Nì chú ý yếu chú ý mang bạn đi bưu điện không Bú chú ý không đi Chú ý nước hàng đi ngân hàng Ní họ xin chào Trình chín mời vào Nì tờ xin bạn có thư Xìa xịa cảm ơn Bú xịa sang bài hội thoại 5 你好，请进。你的信，谢谢，不谢。你去银行吗？不去，去邮局。明天见，明天见。你去图书馆吗？不去，我去邮局。Miếng thiên chuyện Miếng thiên chuyện Cái dấu hỏi ở đây là đánh sai Kệ họ Nó là dấu chấm bình thường thôi Ní họ chỉnh chỉnh Ní là xin Xìa xìa Bú xìa Ní chú yến kháng mà 不去具邮局. Mính thiên kiện, mính Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn cho các bạn dứt điểm bài 3 của giáo trình Hán ngữ. một À, việc của các bạn về là từ mới và bài khóa đọc 5 lần, lần thứ 6 up lên YouTube, gửi link vào trong nhóm học tiếng Trung online để tôi chấm điểm và chữa lỗi. Còn bài khóa của bài 3 này thì cũng bật cái đĩa MP3 mà phát ra cái phần bài khóa đó và đã mua ở tiếng Trung.vn của các bạn đấy thì các bạn đọc nghe từng câu và viết lại chính tả cho tôi bài tập của bài 3 làm hết tập viết trước nội dung từ mới của bài 4 bởi vì buổi sau chúng ta bắt đầu sang bài 4 rồi Đấy. theo dõi luôn cả cái phần hướng dẫn viết chữ của bài 3 vừa rồi mà tôi hướng dẫn ấy Đấy. tiếng trung.vn chúc